Chào quý hàng đến với tranh nhà đất Hoàng Hà Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin tiếp tục giới, giới thiệu và chia sẻ tới các hàng một căn nhà phố nằm trên đường số 4 phường 16 quận Gò Vấp Đây là mặt tiền của căn nhà Căn nhà có diện tích là ngang 4 sâu 15 mét Thuộc hướng Đông Nam Phù hợp với những ai thuộc Đông Thế Trạch còn đây là quân hẻm phía trước của căn nhà một con hẻm thông hai đầu sau đây mời khách hàng chúng ta cùng tham quan bên trong căn nhà phía bên ngoài đây là à, trang trí một lớp cửa sắt rất là kiên cố và đây là một chiếc sân chiếc sân rộng tới 2 mét sân để xe máy phía trong đây là một bộ cửa cửa nhựa loại thép có gắn kiến cường lực còn đây là khu vực phòng khách của căn nhà phòng khách thì đã được cả à, chủ nhà trang trí chúng ta đó là một bộ bàn ghế và giấy dán tường kệ tivi à, rèm cửa đèn led cao cấp tiếp theo mời khách hàng chúng ta tiến sâu vào phía trong đó là khu vực nhà ăn bếp ăn bếp ăn cũng đã được uh, chủ nhà trang trí chúng ta một bộ bàn ăn bộ uh, tủ bếp kệ bếp Ở đây là khu vực à, giếng trời và nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh của tầng trệt. tiếp tục mời quý hàng chúng ta di chuyển lên phía trên đó là phòng ngủ nhà được thiết kế đó là 4 phòng ngủ 5 nhà vệ sinh đây là phòng ngủ à, phía trước của căn nhà mời quý hàng chúng ta cùng tham quan thì uh, cửa của phòng ngủ đã được uh, chủ nhà trang trí chúng ta đó là một bộ cửa gỗ làm chất liệu là bằng gỗ sồi và phòng ngủ thì đã được uh, trang trí đó là rèm cửa à, hệ thống đèn led dưới dẫn tường à, wifi cáp net và điều hòa đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 vệ sinh thì đã được chủ nhà trang trí chúng ta đó là một à, vòi tắm hoa sen xung quanh thì đã được ốp gạch chậu rửa tay cửa của nhà vệ sinh thì cũng được à, làm chất liệu đó là cửa gỗ tiếp theo di chuyển phía sau đó là phòng ngủ số 2 phòng ngủ số 2 thì cũng đã được à, trang trí đó là <clears throat> hệ thống đèn led dưới ấn tường à, phía sau thì đó là một uh, khu vực giếng trời rất là thông thoáng đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ phía sau Tiếp tục di chuyển lên phía trên, đó là phòng ngủ à, số 3 và số 4 của căn nhà. đây thì à, chúng ta bước lên thì thấy đó bậc cầu thang bậc thang bố trí rất là dễ đi Đây là phòng ngủ số 3 và số 4 chúng ta cùng lướt qua Nó cũng như uh, giống như phòng ngủ số 1 và số 2 Thưa khách hàng căn nhà thì có vị trí uh, thuộc vào uh, đường Lê Văn Thọ đi vào cách công viên làng hoa chừng 500 mét xung quanh thì rất là nhiều dịch vụ tiện ích trường học bệnh viện siêu thị gần với trường à, Phan Chu Trinh Phan Tây Hồ trường Nguyễn Du À, quý khách hàng chúng ta quan tâm thì có thể liên lạc tới số điện thoại 0901 3333 657 hoặc truy cập vào trang web nhà đất Hoàng Hà vn để được à, xem những video nhà của nhà đất Hoàng Hà và có thể à, chọn ra những căn nhà phù hợp với à, mình để được đi xem phía trên của đây là sân thượng sân thượng thì gồm có sân thượng trước sân thượng sau phòng thờ Đặc biệt căn à, căn nhà đang à, đưa ra một mức giá rất là hợp lý đó là 5 tỷ 450 triệu mà còn thương lượng. Quý khách hàng chúng ta quan tâm thì có thể liên lạc lại theo số 0901 3333 657 hoặc truy cập vào trang web nhà đất Hoàng Hà vn Đây là sân thượng phía trước của căn nhà Còn đây là phòng thờ Ừ, một lần nữa xin à, cảm ơn khách hàng đã quan tâm và theo dõi tới à, video của Nhà đất Hoàng Hà. Xin chào và hẹn gặp lại khách hàng những video tiếp theo.